nhưng có một lần và cái lần gần đây nhất tôi có đầy đủ bằng chứng hết quý vị nếu mà hoài linh lên tiếng thì tôi sẽ đụng đụng thì tôi chạm luôn đó nếu mà đã vậy thì một một thần tượng nữa cũng phải cần sụp đổ là bởi vì sao họ có một cái mối liên hệ ma quỷ ở đây về vấn đề thần thánh về vấn đề ma mị và âm binh cho nên họ có những cái tư duy rất giống nhau họ có chung một chí hướng họ có chung một cái điểm là ma mị thiên hạ một bên á thì đi ma mị vì tiền lừa đảo để mà đem tiền về làm của riêng cho mình một mơ bên á, thì đi ma mị để cho mình trở thành một cái người đó rất là vĩ đại trong vấn đề đồng bóng rằng Hoài Linh là một người như thế nào rất có tài à, có tài về vấn đề mà làm cho người ta cười nghiêng cười ngã cười ngã và tôi cũng là một trong những người rất là ngưỡng mộ Hoài Linh à, nếu mà nói về cây hài ở Việt Nam này số 1 á, mà trong nhiều thập kỷ ờ, thập niên á, thì à, Hoài Linh là số 1 rồi và cũng cũng đồng thời là một người làm cho mọi người cười vui sướng và đồng thời đi kết hợp với một người làm cho người ta đau khổ là sống điên đảo tán gia bại sản lên bờ xuống ruộng và hoài linh đã rất là ngưỡng mộ ông ông võ hoàng yên là bởi vì tôi nói ở đây cái khớp là cái gì là bởi vì họ có những cái tư duy giống nhau cái tư duy ở đây là cái tư duy âm binh hôm nay tôi không ngại nói trước mặt hoài linh thì ngày hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2021 thì trên cái livestream của chị Nguyễn Phương Hằng mới nhất đã có đề cập về vấn đề của nghệ sĩ nhưng có một lần và cái lần gần đây nhất tôi có đầy đủ bằng chứng hết quý vị nếu mà hoài linh lên tiếng thì tôi sẽ đụng thì tôi chạm luôn đó nếu mà đã vậy thì một một thần tượng nữa cũng phải cần sụp đổ là bởi vì sao họ có một cái mối liên hệ ma quỷ ở đây về vấn đề thần thánh về vấn đề ma mị và âm binh cho nên họ có những cái tư duy rất giống nhau họ có chung một chí hướng họ có chung một cái điểm là ma mị thiên hạ một bên á thì đi ma mị vì tiền lừa đảo để mà đem tiền về làm của riêng cho mình một mơ bên á thì đi ma mị để cho mình trở thành một cái người đó rất là vĩ đại trong vấn đề đồng bóng rằng Hoài Linh là một người như thế nào rất có tài à, có tài về vấn đề mà làm cho người ta cười nghiêng cười ngả cười ngã và tôi cũng là một trong những người rất là ngưỡng mộ Hoài Linh à, nếu mà nói về cái hài ở Việt Nam này số 1 á, mà trong nhiều thập kỷ ờ, thập niên á, thì ờ, Hoài Linh là số 1 rồi và cũng cũng đồng thời là một người làm cho mọi người cười vui sướng và đồng thời đi kết hợp với một người làm cho người ta đau khổ là sống điên đảo tán gia bại sản lên bờ xuống ruộng và Hoài Linh đã rất là ngưỡng mộ ông ông Võ Hoàng Yên là bởi vì tôi nói ở đây cái thớp là cái gì là bởi vì họ có những cái tư duy giống nhau cái tư duy ở đây là cái tư duy âm binh hôm nay tôi không ngại nói trước mặt hoài linh thì ngày hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2021 thì trên cái livestream của chị Nguyễn Phương Hằng mới nhất đã có đề cập về vấn đề của nghệ sĩ. Vì sao Hoài Linh là một cái người có một cái đền thờ ở quận 9 quý vị cũng biết rồi, cái đó là nhà thờ tổ. Nếu tôi muốn đụng chạm tới những cái gì thiêng liêng nhất của mọi người mà tôi phạm vào những cái điều không có đạo đức luân thường hay là tôi chạm vào những cái gì mà nó không đúng á, thì có thể là tôi sẽ lãnh một cái hậu quả rất là lớn là bởi vì tôi vẫn tin vào tâm linh nhưng ở đây á, họ tổ chức cái gì họ tổ chức đồng bóng à, nhảy múa ca hát đây là một cái trong những cái mà rất là trái với lại cái cuộc sống đời thường đồng bóng là một trong những cái mà không được tổ chức nhưng mà hoài linh vẫn tổ chức điều điều và quý vị cũng biết rằng là để tôi nói từ từ quý vị sẽ hiểu là tại sao hoài linh tổ chức một lần á là một người mà được cái ngày mà đăng ký để được nhảy đồng với bóng á thì phải 500 cho tới 1 tỷ đồng cái mâm mà rẻ nhất là cũng có 200 triệu mà toàn là những bà doanh nhân đến đó để nhảy đồng với bóng nhưng mà có một điều là chính quyền ở đó không biết có biết hay không thì tôi cũng không biết nữa nhưng mà họ tồn tại rất là lâu và tất cả những hình ảnh hoài linh đưa lên à, trong một cái cuộc nhảy đồng với bóng á là mặc áo lông bào rồi phán cô về cậu về ông về bà về nhảy đồng rất là nhiều và tôi cũng không ngại nói luôn với quý vị là đã có lần à, một cái cô phương là một cái người đệ tử của Hoài Linh cũng đã rủ tôi nhiều lần đến đó để mà được um, coi những cái trò nhảy đồng giải bóng đó thì tôi đã từ chối rất nhiều lần Ngày hôm nay tôi nói nếu Hoài Linh thấy tôi nói sai hoài linh thấy rằng tôi nói không đúng thì cứ làm đơn kiện tôi nếu hoài linh cảm thấy rằng ờ tôi nói sai cứ làm đơn kiện tôi đi tôi sẽ nói cho trước công chúng biết